chứ không phải như là anh em chơi bên ngoài báo ngoài qua thầu qua cò đấy ok còn thông tin liên hệ thì uh, anh em có thể tìm đến mình qua cái số zalo hoặc là telegram thì uh, tiến có để cái số zalo và telegram dưới cái phần uh, góc màn hình trong cái video này ok giờ thì quay lại với cái video này thì uh, tiến sẽ soi kèo phân tích cho anh em trận đấu giữa fiorentina và ac milan thì cái trận đấu này thuộc khuôn khổ uh, serie a uh, được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phút hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai ok và trước tiên tiến sẽ cho anh em tham khảo về cái uh, tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở trong cuộc đối đầu này thì anh em có thể thấy này <clears throat> cái kèo đẹp nhất hiện tại là cái kèo ờ, đồng banh giữa hai đội ngoài ra thì còn có kèo uh, ờ, Milan chấp 0.25 này rồi có kèo chấp nửa trái nữa này <clears throat> đấy ngược lại cũng có mã kèo đội chủ nhà Fiorentina chấp 0.25 à, vào về mã kèo tài xỉu thì uh, mã chuẩn tài xỉu chuẩn ở trận đấu này là mã kèo 2.25 này cùng với cái mã kèo này cũng có mã kèo tài xỉu là hai hòa này rồi 2.5 rồi 2.75 đủ hết các mã kèo cho anh em lựa chọn luôn đấy anh em nhìn ấy thì thấy là nhà cái đang đánh giá hai đội bóng này khá đồng đều với nhau và không có sự uh, chênh lệch nhiều đúng không uh, ok thì mình sẽ tiếp tục phân tích về cái uh, phong độ cũng như là lực lượng của hai đội cho anh em tham khảo nha thì uh, đội chủ nhà Fiorentina hiện tại đang xếp ở vị trí thứ uh, 12 với 28 điểm uh, có được uh, và sau 24 vòng đấu thì Fiorentina có được 7 thắng 7 hòa 10 thất bại cùng với đó là 27 bàn thắng và để thủng lưới uh, ờ, 30 lần và sau cái thời gian mà thi đấu khá tệ hại ấy thì hiện tại uh, Fiorentina uh, dần lấy lại được cái phong độ nha anh em cũng như là những cái điểm số rất là quan trọng tại Serie A này đấy anh em thấy ấy thì uh, sau khi mà phải nhận 4 thất bại, một hòa và chỉ có được một chiến thắng ở 6 vòng đấu trước đó ấy, thì uh, hiện tại Fiorentina đã bất bại liên tiếp uh, ờ, 4 trận đấu gần đây với 3 chiến thắng và một trận hòa thì cái kết quả này này cũng đã giúp cho Fiorentina tiến vào được cái vòng ờ, uh, 16 đội của giải uh, hạng 3 cúp châu Âu uh, cũng như là vươn lên trên vị trí thứ 12 tại bảng xếp hạng Serie A đấy và anh em có thể thấy này Fiorentina đã có sử dụng đã có sự chuẩn bị rất là tốt khi mà bước vào cái cuộc đối đầu này với AC Milan à, bằng một cái uh, chiến thắng với tỷ số là 3-0 trước Verona ở trận ờ, đấu vừa rồi. Đấy thì cái điều này cũng giúp rất là nhiều cho cái sự nỗ lực cũng như là tiếp thêm cái phần hưng phấn cho Fiorentina. Còn về đội khách AC Milan thì uh, cũng có phần giống như đội chủ nhà ở cái phần phong độ ấy thì anh em thấy này, AC Milan đã trải qua 5 thất bại, một hòa ở 6 trận liên tiếp trước đó. Thậm chí là có những trận thua rất là đậm luôn, như là trận thua 0-3 trước Inter này, rồi thua 0-4 trước Lazio này à, và một thất bại với tỷ số à, gắt đậm 2 năm trước à, đội được ship là cửa dưới Sassuolo đấy nhưng mà cái thời gian gần đây ấy AC Milan thì à, có sự thay đổi rõ rệt luôn nha anh em về cái lối chơi này cũng như là về cái con người của đội bóng này luôn đấy thì Milan à, đã có liên tục bốn cái chiến thắng liên tiếp trước uh, Torino này rồi Tottenham rồi uh, Monza và gần nhất là chiến thắng uh, 2-0 trước Atalanta Đấy thì à, có thể nói đây là bốn cái trận đấu gần nhất mà AC Milan à, dường như là có đội hình à, công thủ toàn diện nhất luôn nha anh em. Khi mà cái đội bóng này có tổng cộng cộng à, ờ, 5 bàn thắng và không để thủng lưới ở à, trận đấu gần nhất. Đây. Thì anh em thấy đấy, những cái à, kết quả ấn tượng này cũng đã giúp cho AC Milan vươn lên lại được vị trí uh, thứ ba trên bảng xếp hạng Serie A và đội bóng này có được 47 điểm bằng điểm với ờ, đội thứ hai là Inter Milan nhưng ờ, được xếp sau do kém hơn về cái hiệu số bàn thắng đấy và tại đấu trường cúp C1 châu Âu thì ờ, AC Milan cũng đã có lợi thế nhỏ nhoi trước Tottenham khi mà mới đây Milan có được chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi trước Tottenham thì với một cái tâm lý thoải mái ấy, cũng như là một cái phong độ thăng hoa của hai đội cho nên là nhà cái đã đưa ra cái mức kèo đồng banh cho cả hai trong cái cuộc đấu đầu này nhưng với riêng tiến thì ờ, cực kỳ kết cái mã kèo ờ, AC Milan ở trận đấu này luôn nha anh em <clears throat> vì nếu mà so về cái đẳng cấp ấy cũng như là cái tình hình ờ, lực lượng này rồi cũng như là về cái lịch sử đối đầu ấy thì AC Milan đều nhỉnh hơn Fiorentina rất là nhiều thì anh em có thể thấy này ở bốn trận đối đầu nhau gần nhất Milan có được đến 3 chiến thắng và chỉ phải nhận một thất bại trước Fiorentina mà thôi và với những cái phân tích mà mình đã đưa ra cho anh em ngay từ đầu video đến giờ ấy thì có thể thấy là hai đội bóng này bước vào cái trận đấu với một cái phong độ ờ, phải nói là cực kỳ cao luôn và đặc biệt là cả hai đều có một hàng thủ ờ, đang thi đấu cực kỳ chắc chắn <coughs> đấy nhưng ờ, như mình đã nói riêng riêng mình thì vẫn kết cái mã AC Milan ở mã kèo đồng cả trận và cho nên thì mình sẽ chốt cho anh em ba cái mã kèo trong cuộc đối đầu này đấy à, mã kèo AC Milan đồng banh cả chặn này cùng với cái mã à, tài thẻ 3.5 cả chặn luôn nha em vì với cái lối đá à, khá là chặt chẽ và quyết liệt à, và cũng như là khá gắn của cái cặp đấu này nên à, sẽ rất dễ dẫn đến những cái chiếc thẻ phạt từ trọng tài à, trong cái cuộc đối đầu này luôn nha anh em à, và anh em đừng quên là dằn thêm cái mã kèo là tỷ số à, 1-1 cả chặn luôn nha à, ok thì tiến sẽ chốt lại cho anh em ba cái mã kèo trận đấu này à, chọn AC Milan kèo đồng banh này cùng với mã kèo tài thẻ 3.5 cả trận và dằn thêm cái mã kèo ờ, tỷ số 1-1 cho trận đấu này ok thì anh em cũng nên nhớ là đây là những cái mã kèo mà mình đã đẩy lên cho anh em ờ, tham khảo mà thôi nếu mà anh em thấy trùng máu thì anh em cứ vào còn nếu như mà anh em muốn có được cái mã kèo vip kèo chuẩn hơn thì cứ ờ, vào nhóm của tiến trước giờ bóng lăn khi mà đã có thông tin cũng như là đội hình chính thức về hai đội ấy thì lúc đó nếu mà cái mã kèo có thay đổi gì mà thì tiến sẽ đẩy lại lên trên nhóm cho anh em đầu tư ok thì tiến cũng sẽ uh, kết thúc cái video của mình tại đây những anh em nào mà đã yêu quý tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn like cũng như là ấn nút uh, đăng ký theo dõi kênh tiến soi kèo để anh em có thể uh, nhận được những cái thông báo uh, khi mà có video mới nhất từ cái kênh uh, của tiến nha uh, và tiến cũng xin chúc mừng uh, chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư